Nang thơ cẩm tú Trên bước truân chuyên truyền đạo Tấm thân Đức Vịnh Giáo Chủ phải xa quê hương Lưu lạc xứ người Vì nghĩ đến đấng sanh thành Và tình sư đệ chia tay cách biệt Chẳng biết ngày nào mới trùng hưng Nên Ngài cất tiếng buồn than Và tỏ cho mọi người được biết Âu cũng là sự sắp đặt của hóa công Chớ lòng ngại không muốn vậy nhưng tuy thân thầy lướt cuộc gió sương mà thỏa chí tan bồng hồ thỉ và càng đi càng biết nhiều nơi càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông hôm ấy nhằm ngày 29 tháng 5 năm canh thìn nhà đương cuộc pháp dời ngài đến làng nhân nghĩa xà no đức giáo chủ sáng tác bài nang thơ cẩm tú để nói lên ý chí tự tin và tài thao lược của đấng giác ngộ. Đức giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo viết bài này bằng thể thất ngôn trường thiên, lối thuyết giáo, dài 214 câu. Hai câu chót viết theo thể lục bát bằng lối ngâm, khởi đầu bằng câu Trời thanh lặng gió đưa hiu hắt và chấm dứt bởi câu muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung đức huỳnh giáo chủ nói lên nỗi lòng khéo hắt xa quê hương lìa cha mẹ ly cách thầy trò nhưng đây là cơ thử thách để tỏ rõ tấm lòng của bậc trượng phu có nao núng cùng chăng rồi ngài bày tỏ chí khí của bậc anh hùng mang một hoài bão to tát lấp biển giá trời dẫn lên thời thế oanh oanh liệt liệt sau cùng ngài cầu chúc bá tánh hưởng cuộc đời vui tươi hạnh phúc đồng hát khúc khải ca muôn nhà thạnh thái Đức Huỳnh Giáo Chủ mong mỏi tín đồ và toàn dân nước Việt nuôi chí quật cường dương lên để phá tan óc tinh thần nhu nhược và ẩn nhẫn hoài chờ đợi giận hanh thông sau đó ngài kêu gọi tinh thần đoàn kết không phân biệt bắc nam rồi ngài đơn cử những bậc anh hùng để kích thích lòng nghĩa khí của những trang tuấn kiệt noi theo gương hạnh của người xưa trong sách sử nang thơ cẩm tú trời thánh lặng gió đưa hiu hắt ngủ thơ phòng thân bắt lạnh lùng gẫm sát trần còn cách cội thung đâu có được vũ mùng hoặc gió cơn mừng vui nào ngờ lũ ó dội bay ngang rồi xớt đi luôn chữ ngẫm ngùi nghĩ ngọc úa tuôn nào phải giống chim muôn điểu thú lìa quê hương quên câu nghĩa cũ bởi xác phàm hấp thụ đã lâu cuộc lung tung rối rắm trời âu nên còn ngại bước đường trở gót tiếng riêng than tai nghe thảnh thót trăm ngàn nhà bổn đạo ước mơ con lạc cha con hỡi u ơ thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến ngóng trông chờ dẫn thời đưa đến đặng chung cùng một tiệc huỳnh tương cây ngô đồng hứng vẽ đượm sương cho chim phụng mặc tình xè nướng cánh xinh dày mây lành bay tủa cả trời nam lưới bụa thiên la chữ thánh hiền mới được nôm na ta thỏa chí hô hào trung nghĩa giống hiền xưa bây giờ mới tỉa dốc chờ ngày bông trổ thơm tha tuy ngày nay chưa được ấm no sao được dựa nơi non nhược thủy đây trưng bày khuyên dình can kỹ đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người lành dạ ái bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật Pháp Quảng chi thân bị mưa nắng táp Nơi sáng giàu ấm áp mặt ai Vẽ cho dân lập chí râu mài Phá tan óc tinh thần nhu nhược Thân nặng nề như chim ô thức quyết làm sóng cầu đá sông ngân nên chàng đứng màng báo ngọc châu trân miệng con thảo nhường ân thánh đế đấng anh hùng dựng nên thời thế xá chi loài trùng dế nhỏ nhen dỗi đem lòng cưỡng lý ghét ghen thêm cùng bớt tiếng kèn lời quyện chốn âm ti ngưu đầu mã diễn đang trong ngày tới số bắt hồn cõi âm thần bệnh sái dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng cửa tiên ban hãy còn khóa cổng nhà cha xưa cửa đóng then gài con nào hiền thì dạng thảo ngay đứa ngỗ nghịch một mai đức cổ nhìn gương kiến sao không biết hổ lũ gian thần nào biết tổ tông làm âu sầu một góc trời đông bị Quốc miệng sói thổi lông tìm dít văn can thường đem ra bài trích dạch chỉ lời cổ tích người xưa nghĩ gì đâu có cuộc dày bừa cho lăn lóc những người mới tỉnh phải chi phật lấy ngay bình tĩnh rưới cho trần được tỉnh chút tâm mãi để câu vi diệu thầm thâm cho sanh chúng rừng lắm khó mở được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở bỗng giống luồng âm khí nặng nề phải ngóng chờ cho phụng gặp kê ấy thời đại thánh tiên trổ mặt càng nhìn dân lòng tơ siết chặt đáo chi bằng đạo khúc đoạn trường Ước sao mà thuận gió bườm trướng Đò phát nhà rước tôi lương đóng Ngày vui tươi cũng đã lố bóng Cớ sao đời